လင်္ကာနာတော်ပါ on.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 và ba lầu như quý vị. Với công năng sử dụng nhà mình là khu vực sân đậu xe máy, gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp và có lên đến 4 ờ, phòng ngủ và 7 nhà vệ sinh cũng như là phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau như quý vị. Hướng của căn nhà mình thì cũng chính là hướng bắc nha, phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo phong thủy là đồng tứ trạch. Và đây là một căn nhà nằm trên vị trí con đường thông và ngay sát bên với lại khu vực ờ, đường Lê Văn Thọ luôn và ngay sát bên với lại khu vực công viên Lồng Hoa và chợ Đông Tây nha quý vị. Căn nhà mình thì có thang máy là trọng lượng 450g là thuận tiện cho lên à, xuống khoảng à, tầm cỡ 6 người nha quý vị. Với à, căn nhà mình thì thiết kế theo phong cách villa tân cổ điển rất là đẹp và tuyệt vời nha anh chị. Một căn nhà được gia chủ tặng full nội thất đầy đủ hết rồi và nằm trên con đường rộng lên đến khoảng 6 đến 7 mét nha và con đường thông. Ở đây thì gia đình mình chúng ta vừa mua ở và mua để mở phòng công ty, kinh doanh về buôn bán hàng online cũng như là làm văn phòng đại diện thì đều được nha quý vị, ngay sát với mặt tiền đường lên Thọ. Căn nhà mình thì à, cách mặt tiền đường Lê Văn Thọ chừng cỡ khoảng 30 à, đến 40 mét đi bộ mà thôi và với à, vị trí nằm ngay khu trung tâm, ngay sát bên với lại đầy đủ những các cái tiện ích trường học, công viên, bệnh viện và siêu thị cũng như là khu vui chơi và bách hóa xanh đầy đủ hết nha quý vị. Con đường này là một con đường à, thông và thông từ đường Lê Văn Thọ sang đường à, Cây Trâm cũ này thuộc đường Nguyễn Văn Khối thuộc phường 9 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh nha quý anh chị. Và với à, một căn nhà ngang 6 và độ sâu là 14 m và với thiết kế đẹp tặng full nội thất đầy đủ hết nha. Thì căn nhà này đang được gia chủ bán với cái giá hơn 14 tỷ và còn thương lượng nha quý vị. Vâng thì ở bên ngoài chúng ta sẽ được gia chủ thiết kế với những các cái mái hình chữ A theo kiểu mái Thái và với những các cái um, lan can thì được làm uh, sắt đúc và mạ đồng CNC rất là đẹp và tuyệt vời nha quý vị. Bên ngoài thì à, chúng ta sẽ có được những các cái uh, lớp cửa cún và những các cái uh, cửa um, đúc nha và sơn uh, màu vàng đồng rất là đẹp và tuyệt vời nha quý vị. Thì ở căn nhà chúng ta khu vực uh, để uh, gara ô tô riêng và cũng như là khu vực phòng khách riêng nha anh chị và có khu vực đậu xe máy bên ngoài căn nhà mình với uh, Căn nhà xây dựng uh, trên nền đất là ngang 6 và độ sâu là 14 m và hướng nhà mình là hướng chính bắc, phù hợp cho những ai thực mệnh theo phong thủy là đồng tứ trạch nha quý vị. Với nhà mình thì à, gồm với hai lớp cửa nha, rất là chắc chắn và kiên cố. Có khu vực gara ô tô riêng đậu được uh, xe hơi từ 4 đến 7 chỗ cũng là xe bán tải đều đậu được vừa luôn nha quý vị. Và căn nhà mình thì có phòng sông hơi cũng như là phòng tập kim và phòng massage đầy đủ hết nha. Một vị trí nằm ngay khu trung tâm thuận tiện cho anh chị khách hàng chúng ta về khu vực sân bay cũng là Bình Thạnh, Bình Tân và Tân Bình Tân Phú. Và căn nhà này thì được gia chủ là tặng nội thất đầy đủ cũng là full nội thất với một căn nhà mới đẹp và nằm trên khu vực tọa lạc ngay ờ, khu trung tâm thuận tiện cho gia đình chúng ta. Còn em mua về đây ăn học cũng là sinh sống và lập nghiệp nha quý vị. Và căn nhà thì à, đã được gia chủ là lắp đặt với các à, cái hệ thống à, điện thông minh rồi Bật tắt ở trên điện thoại được có luôn nha quý vị Với gắn những các cái đèn chùm và những các cái bức tranh bức ảnh và tạo những các cái trang trí rất là đẹp và tuyệt vời nha quý vị Và đây thì chúng ta sẽ có khu vực đậu gara ô tô này Sàn thì được gia chủ là lót gạch 80 x 80 vuông và gạch bóng kiếng Bên trên thì chúng ta sẽ có hệ thống là đèn chùm, đèn led và đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nha quý vị với căn nhà có thang máy trọng lượng là 450 kg. Phải nói là tuyệt vời và với một căn nhà được thiết kế theo phong cách tân cổ điển và rất đẹp nha quý anh chị. Bên trong thì à, được gia chủ thiết kế với 4 phòng ngủ và 7 nhà vệ sinh, có phòng sông hơi, phòng à, tập kim, phòng à, massage và phòng giặt, sân phơi đầy đủ hết nha quý vị những ai đang xem cũng là quan tâm và lựa chọn cho mình một căn nhà với nằm trên vị trí ngay à, khu vực trung tâm thuận tiện cho mọi gia đình chúng ta di chuyển và đi lại thì đây là một trong những sản phẩm phải nói là tuyệt vời và có thằng máy là trọng lượng là 450 kg đấy rất là đẹp và tuyệt vời như quý vị với à, nằm trên con đường thông lên đến khoảng 7 mét đấy vừa ở và vừa mở phòng công ty hoặc là mua để cho thuê đều được nha quý vị khu vực cầu thang thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với những các cái gỗ này gỗ này là gỗ đỏ nha và những các cái trụ thì à, trụ được à, gia chủ làm bằng sắt và sơn màu vàng đồng CNC rất là đẹp và tuyệt vời nha quý vị ở đây thì à, chúng ta sẽ có một cái khu vực thang máy này Đấy 450 kg Và lên xuống cho 6 người nha quý anh chị Đường sau đây thì sẽ được gia chủ làm những cái tủ là những cái chất liệu gỗ ăn cường rất là đẹp và chắc chắn nha quý vị. Bên trên thì chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm, đèn led và đèn chiếu sáng như căn nhà mình. Khu vực đường sau thì ở bên dưới chúng ta sẽ có phòng vệ sinh Đấy, và khu vực rửa mặt đằng sau nha quý anh chị Với khu vực không gian à, phòng bếp ăn uống này và có điều hòa Rất là đẹp và một mẫu nhà mới và thiết kế theo phong cách à, villa Vâng, bên trong khu vực ờ, không gian phòng bếp thì ờ, được gia chủ là ờ, mua tặng gia đình chúng ta với một bộ bàn ghế ăn gồm 6 ghế nha quý vị và có tủ bếp cũng như là đầy đủ tất cả nội thất tặng kèm full theo rồi. Thì căn nhà này đang được gia chủ bán với cái giá là 14 tỷ 700 triệu đồng và còn thương lượng nha các anh chị khách hàng mình nha quý vị. Với hướng nhà là hướng chính bắc, phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo phong thủy là đông tứ trạch. Và đây là toàn bộ những các cái thiết kế cũng như là không gian ở bên dưới tầng trệt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 và xây dựng full à, nội thất rất là đẹp và tuyệt vời. Có khu vực phòng ngủ riêng và phòng à, trang điểm à, riêng hết nha. Khu vực ban công đường trước của căn nhà mình này. Đấy rất là đẹp luôn và những các cái trụ cột thì được gia chủ là phun đá rồi. Nhìn rất là đẹp nha quý vị và với mặt tiền bên ngoài thì được gia chủ là trang trí với những các cái cây xanh và những các cái cửa thì được gia chủ làm những cái chất liệu là cửa nhôm xin pha kính cường lực 10 ly nha quý vị. Bên ngoài mặt tiền của căn nhà chúng ta thì vào ban đêm rất là lung linh Một à, căn nhà phải nói là trắng và kết hợp với những hệ thống đèn à, chiếu sáng, đèn vàng Rất là đẹp nha quý vị Và căn nhà này thì à, phải nói là tuyệt vời Ở trên khu vực địa bàn của quận Gò Vấp Và với xây dựng một trệt và ba lầu mà có thang máy luôn Và với diện tích là ngang 6 và độ sâu 14 mét Thì đây là một trong những sản phẩm rẻ và con đường thông ngay sát mặt tiền đường Lê Văn Thọ luôn và gần với lại khu vực công viên Lòng Hoa chạy Đông Tây luôn nha quý vị. Ở đây thì à, chúng ta sẽ có phòng vệ sinh cũng như là có phòng tắm đứng, vòi tắm hoa sen và nội thất là hàng Limax. Có à, thang máy trọng lượng là 450 kg, thuận tiện lên cho 6 người nha quý vị. Và đường sau đây thì à, sẽ được gia chủ là tặng gia đình chúng ta này với những các cái giường, cái tủ và có những bàn trang điểm kệ để tivi và khu vực không gian phòng vệ sinh đầy đủ hết nha. Một mẫu nhà phải nói là rất đẹp và tuyệt vời đang được gia chủ bán với cái giá cực kỳ là mềm mại và yêu thương, giá rẻ tại khu vực quận Gò Vấp luôn nha quý anh chị. Thì những ai đang theo dõi và đang xem cũng là đang có nhu cầu mua cho mình một căn nhà với biệt thự ở trên khu vực quận Gò Vấp và với giá cực kỳ là mềm mại, yêu thương thì à, liên hệ khi xem được sơ qua video này nha quý anh chị. Đấy rất là đẹp và một mẫu nhà phải nói là tuyệt vời, đẳng cấp và sang trọng nha. Được tặng full nội thất đầy đủ hết luôn rồi. Anh chị à, khách hàng mình chúng ta mua chỉ việc là sách ba ly về ở thôi lại với một mẫu nhà phải nói là đẹp và sang trọng thì đang được bên kênh nhà đất bên em chào với một cái giá bán cực kỳ là mềm mại cho khách hàng chúng ta mua để đón một cái à, mùa Giáng sinh cũng như là đón một cái năm mới 2023 Đấy, với à, căn nhà phải nói là tuyệt vời Vâng thì à, di chuyển đến khu vực bên trên đây chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng ngủ số 3 và số 4 của căn nhà mình này anh chị Đây và với phòng thờ, phòng giặt và sân phơi đầy đủ hết nha quý vị Đấy, và tặng full nội thất kèm theo cho căn nhà villa góc à, à vì à, đường lớn và có ban công và đó là tuyệt vời rồi giá bán thì à, đang được bên kênh nhà đất bên em bán với cái giá cực kỳ là hữu nghị và giá rẻ cho anh chị khách hàng chúng ta mua ở hoặc là mua cho thuê mua đầu tư Đấy, thì à, rất là tuyệt vời nha quý vị ơi Vâng thì ờ, di chuyển ra khu vực đằng sau thì ờ, chúng ta sẽ đến với lại phòng ngủ tiếp theo phòng ngủ số 4 Và đằng trước thì ờ, chúng ta sẽ có phòng thờ cũng như là có một cái phòng ngủ đằng trước luôn nha quý anh chị Rất là đẹp và tuyệt vời với nhà mới và tặng full nội thất kèm theo Thì những khách hàng nào đang quan tâm đến thì xem sơ qua về được thì liên hệ về bên kênh nhà đất bên em nha quý vị Đấy, với ờ, căn nhà rất là đẹp nha Đây, một mẫu nhà phải nói là tuyệt vời Và có hệ thống loa kết hợp Không gian bên trong của căn nhà mình dạ, dạ, Anh chị khách hàng chúng ta vừa ờ, mở à, nhạc vừa nghe luôn Ở trên trần thì ở chủ nhà đã gắn loa bên trên luôn rồi nha quý vị Và khu vực đường sau đây thì chúng ta sẽ có vệ sinh này Đấy, hàng thì hàng à, limac hàng à, rất là tốt nha Đấy, với căn nhà đang được gia chủ bán với cái giá là 14 tỷ 700 triệu đồng và còn thương lượng nha quý vị với à, bên trên thì à, chúng ta sẽ có phòng thờ, phòng giặt và sân phơi. Đấy, di chuyển lên khu vực bên trên à, sân thượng nha anh chị. Nhà mình thì được đúc kiên cố một trệt và ba lầu. Khá là đẹp và có phòng thờ, phòng giặt, sân phơi đầy đủ hết nha. Đấy, một mẫu nhà phải nói là đẹp và đang có giá bán cực kỳ là mềm mại. Giá rẻ luôn nha anh chị. Vâng thì à, bên trên đây chúng ta sẽ có cái khu vực à, phòng à, sông hơi này Phòng sông hơi đá nóng và có phòng tập kim Đấy, Với trên sân thượng của căn nhà mình nha anh chị Đấy, Không gian thiết kế rất là đẹp và tuyệt vời Với đầy đủ tất cả những các cái công năng cho căn nhà mình Khu vực đường trước thì chúng ta sẽ có sân phơi đường trước